rất là lành luôn Đi cực sướng luôn quý vị nhá Khoang ngồi thì rất là rộng rãi luôn Điều hòa là điều hòa ba vùng quý vị nhá Và bây giờ là một vòng quanh xe Quay thật kỹ chiếc xe Toyota Fortuner Để quý vị và các bạn theo dõi Nó có một cái màu à, ghi xám hay còn gọi là màu lông chuột Cái màu này cũng là một trong những cái màu đẹp nhất của xe Fortuner Và cũng là một trong những cái màu đắt nhất của à, cái dòng xe này Và cái màu này cũng là được rất nhiều người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 Tí nữa đi vào từng phần chi tiết thì chúng tôi sẽ quay thật kỹ để quý vị và các bạn theo dõi Vâng và bây giờ là một vòng quanh xe Quay thật kỹ chiếc xe Toyota Fortuner Để quý vị và các bạn theo dõi Chúng ta thấy rằng là nước sơn của nó còn căng đét luôn quý vị nhá Một chiếc xe còn gần như mới luôn đấy quý vị ạ Chủ nhân người ta cũng đã đầu tư rất nhiều các cái hạng mục trên chiếc xe này Và chủ nhân người ta cũng là một trong những người rất là cẩn thận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 Nhìn thì sang trọng Hầm hố Dáng thì dáng ông chủ quý vị nhá Và quý vị các bạn Đừng có chần chừ gì nữa Giá chỉ tiền bằng một chiếc Vios thôi quý vị nhá Chưa bằng tiền một em Vios Mà chúng ta đã sử dụng một chiếc xe này rồi Chúng ta sử dụng chiếc xe này à, đi họp hành hay đi à, giao dịch Đấy. Hay đi uống cà phê Đều được hết quý vị nhá Rất là sang trọng luôn Mà chúng ta chỉ bỏ ra một số tiền rất là ít thôi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 Đấy, sau đó đưa ra cái quyết định mua xe của mình thật chính xác và hãy liên lạc ngay cho tôi theo số điện thoại 0975 686 232 để sở hữu chiếc xe này. Và bây giờ trước hết tôi truyền tải đến cho quý khách hàng cái mặt cabo của chiếc xe này. Chúng thấy nước sơn của nó còn bóng loáng luôn quý vị nhá. Và nó còn căng đét luôn quý vị. Và cái mặt cabo này nó còn rất là khớp khít luôn. Không có dấu hiệu gì của sự cong vênh hay đâm đụng ở đây quý vị nhá. Đấy cái mặt đèn à, pha phía trước bên phụ đây quý vị Còn trong veo như mới tinh luôn quý vị nhá Đã sử dụng à, công nghệ đèn bi siêu sáng rồi quý vị nhá Giúp chúng ta vận hành dễ dàng vào ban đêm Đấy, Và chủ nhân người ta đã đọc thêm cái viền inox này đây Tạo cho chiếc xe này nó à, điểm nhấn cho chiếc xe này Và nó giúp chiếc xe này nó nhìn nó sáng hơn rất là nhiều Và khỏe khoắn hơn rất là nhiều quý vị nhá Đấy, và cái mặt ga lăng của nó đây quý vị cũng còn rất là khớp khít kèm theo đó là cái biểu tượng Toyota Thần Thánh Một thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản luôn Và cái cụm đèn pha phía trước bên lái đây quý vị cũng còn trong veo như mới luôn quý vị nhá Không có dấu hiệu gì của sự hoen ố hay là bị nứt vỡ ở đây Và nó cũng có cái nẹp inox chạy xung quanh Nhìn rất là sáng luôn quý vị Cái cụm đèn à, gầm phía dưới này cũng trong veo luôn Và chủ nhân người ta cũng đã nẹp thêm cái nẹp inox Đấy, rất là sáng luôn quý vị và điều đặc biệt nữa ở cái à, ba đợt sốc phía trước này chủ nhân người ta đã độ một cái body và kèm theo đó là một cái biểu tượng Fortuner. Ở cái body này thì chúng ta thấy rằng là à, lắp vào đây thì nhìn nó đỡ chớ cái ba đợt sốc và nhìn nó hầm hố quý vị nhá rất là đẹp đấy phải nói là nó tạo một cái điểm nhấn à, ở phía trước cho chiếc xe này rất là đẹp rất là thể thao luôn đấy quý vị à, tên tư nhân chính chủ và chúng tôi cũng mua của chính chủ luôn sang tên rút hồ sơ trong một rốt nhạc thôi quý vị nhá đấy bao rút hồ sơ và bao vận chuyển toàn quốc cho quý khách hàng ở xa đấy là vừa rồi tôi đã truyền tải đến cho quý khách hàng cái mặt cabo phía trước hai cụm đèn pha hai cái đèn gầm ba đợt sốc phía trước và được đặc biệt nữa chúng ta chú ý này cái body này đấy và kèm theo đó là cái biểu tượng Fortuner và bây giờ là đến cái khoang lốp phía trước đây cái khoang lốp của nó đây chúng ta thấy chưa keo phủ sần của nhà sản xuất vẫn còn sáng trưng các con ốc này vẫn còn vắng ươm luôn quý vị nhá đấy và đây ốc giảm sóc đây chúng ta thấy còn chưa một vết xước luôn chưa phải động chạm cơ lê mỏ lết ở đây quý vị nhá đây sắt xi thì vuông đét sáng trưng xanh lét luôn quý vị nhá đấy, không có dấu hiệu gì của sự mòn mục hay là bị uh, cắt vá ở đây đây và cái lốp của nó đây cũng còn tương đối dày với cái lốp này chúng ta đi phải hai năm nữa chúng ta mới nghĩ đến việc phải thay lốp và nó đến từ thương hiệu Bridgestone của Nhật Bản nhá và cái mặt la răng của nó đây quý vị vẫn còn sáng trưng luôn quý vị nhá Đấy, không có dấu hiệu gì của sự chảy xước nặng hay là bị đứt vỡ ở đây và mặt la răng này thì sơn vẫn là sơn uh, zin của nhà sản xuất từ đầu nhá chưa bị phết phẩy sơn nội vào đây một chút nào đâu quý vị đấy thân vỏ thì căng đét luôn tôi quay thật gần chủ nhân người ta đã độ rất là nhiều rồi đấy chúng ta thấy là uh, cái mặt gương này đã độ inox này nhặt chân kính inox này đấy cái body dưới sườn xe này đấy những cái xe có cái body phía dưới này nhìn nó mới khỏe này còn nếu không có nhìn rất là yếu luôn quý vị nhá bệ bước này đấy về mưa nẹp inox này của thương hiệu Fortuner luôn đấy đã dán kính chống nắng 3M xung quanh xe rồi quý vị nhá đấy rất là hợp lý luôn đây tay mở cửa inox rồi là lõm cửa inox đấy cái mặt xăng inox đầy đủ hết đây cái khoang lốp phía sau bên uh, lái đây quý vị đây cái gót khoang lốp đây chúng ta thấy không có dấu hiệu gì của sự mọt mục một chút nào nhá và cái khoang lốp này vẫn còn sáng trưng luôn quý vị đấy và cái lốp này đây chúng thấy còn tương đối dày với lốp này chúng ta phải đi 2 năm nữa mới nghĩ đến việc phải thay lốp cả bốn quả lốp này đều um, đến từ thương hiệu Bridgestone của Nhật luôn và cái mặt la răng của nó đây chúng ta thấy cũng còn sáng trưng luôn quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự xước xác hay bị nứt vỡ ở đây Đấy, cái cụm đèn hậu phía sau đây cũng còn trong veo luôn và chủ nhân người ta cũng đã nẹp cái nẹp inox vào đây rồi nhìn rất là khỏe khoắn trẻ trung và nó sáng xe quý vị nhá đấy cái à, cốp sau đây chúng ta cũng thấy nó còn khớp khít và kèm theo đó là biểu tượng Toyota nổi tiếng nẹp inox chạy dọc sang hai bên rất là sáng luôn quý vị nhá đấy hộp số tự động hai cầu quý vị nhá điều đặc biệt nữa là chiếc xe này mang một cái hộp số tự động và hai cầu quý vị nhá đấy rất là tiện cho anh em ta đi công trình công trường hay đi các cái vùng sâu vùng xa quý vị nhá gầm cực cao luôn và tiếp theo nữa ở đây là cái cản sau quý vị nhá đấy cũng là quả Fortuner luôn đấy, có cái cản sau này vào xe rất là khỏe khoắn và khi chúng ta lùi xe thì chúng ta có một phần nào đấy rất là yên tâm luôn đấy và chúng ta thấy đây sơn của nó còn bóng loáng luôn quý vị nhá không có một chút ma tít nào trên chiếc xe này đâu quý vị rất là đẹp luôn đấy chỉ với 418 triệu đồng thôi quý vị đã sửa sở hữu một chiếc xe Fortuner rồi quý vị nhân niềm mơ ước của rất nhiều người rồi Đấy, khi mua chiếc xe này thì rất là đắt tiền rồi Đây Cái gót khoang lốp phía sau bên phụ đây Tất cả còn sáng trưng luôn quý vị nha Không có dấu hiệu gì của sự mọt mục keo phủ sần Vẫn còn dày bịch luôn Và cái lốp này, đây chúng ta thấy còn tương đối dày Chúng ta đi cũng phải hai năm nữa mới nghĩ đến việc phải thay lốp Và cái mặt la răng của nó đây còn sáng choang luôn quý vị nha, Không có dấu hiệu gì của sự ờ, xước xác hay bị nứt vỡ ở đây Đấy, Và tôi quay thật gần đây Chúng ta thấy nước sơn của nó còn bóng loáng luôn quý vị nha. Đấy, hai cầu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 <coughs> Khoang ngồi rất là rộng rãi luôn quý vị nha Đây chúng ta nhìn vào cái mặt tắp lô phía trước là chúng ta thấy cái độ mới của chiếc xe này như thế nào nhá Đây chúng ta nhìn vào cái mặt à, vô lăng này Cái phím còi kia vẫn còn sần nguyên luôn nhá Vành vô lăng vẫn là vành vô lăng zin của nhà sản xuất từ đầu Các cái khóe vô lăng này Chúng ta thấy không bị mòn, không bị mờ một chút nào luôn quý vị nhá Đấy, vô lăng là vô lăng tích hợp quý vị Đấy, cái biểu tượng Tota kia cũng không bị mòn mờ một chút nào luôn vẫn còn sần nguyên như mới quý vị nhá đây hàng ghế phía trước đây da là da xịn của nhà sản xuất luôn quý vị nhá hộp số là hộp số tự động Đấy, và hai cầu quý vị nhá rất là tiện lợi cho quý khách hàng luôn và chủ nhân người ta cũng đã độ rất là nhiều ờ, đồ chơi trên chiếc xe này ba màn hình quý vị nhá Đấy, loa super bass đầy đủ hết quý vị không thiếu một cái gì Đấy, điều khiển khóa khiển theo xe luôn Đấy, cái mặt tablo của nó đây cái phần nhựa phía dưới đây còn vàng ươm luôn Sáng trưng luôn quý vị nhá Đây ghế đã được bọc ghế da cao cấp của nhà sản xuất rồi Chúng ta thấy đây Các cái con ốc này chưa một lần mở Cái chốt cửa ở đây còn sáng trưng Các cái tem của nhà sản xuất đây Vẫn còn zin đét luôn quý vị nhá Chưa một lần động chạm cờ lên mỏ lết Đây chúng ta thấy là cái mặt uh, Tắp bi cửa của nó đây Cái phần nhựa phía trên đây Vẫn còn sần nguyên luôn quý vị nhá Đấy, Các cái tay cửa đây à, đã được độ vân gỗ rất là đẹp rồi các cái tay cửa đây chúng ta thấy không bị mòn không bị mờ một chút nào keo chỉ thì không mất một phân quý vị nhá đây keo chỉ của cánh trước bên phụ đây quý vị các con ốc này cũng chưa một lần mở đây chúng ta thấy con ốc này còn vàng ươm đây chưa một lần mở đinh tán đây quý vị đây, keo chỉ của nó đây kể cả cái phần phía dưới này đây quý vị vẫn còn sáng trưng luôn quý vị nhá đấy và tiếp theo nữa là cái cánh sau bên phụ đây quý vị đây cái phần nhựa phía trên đây quý vị chúng ta thấy nó còn vàng ươm luôn như mới tinh quý vị nhá chỉ bỏ ra hơn 400 triệu đồng chưa bằng tiền con Vios chúng ta đã sử dụng chiếc xe này rồi đây keo chỉ của cánh sau bên phụ đây quý vị cũng còn sáng trưng luôn tem của nhà sản xuất đây và các con ốc này chưa một lần đồng chạm cờ lên mỏ lết luôn đây đấy keo chỉ của nó đấy kể cả phần phía dưới này quý vị nhá đây, hàng ghế thứ hai đây đấy cũng đã được bọc da xịn rồi quý vị nhá và còn sáng trưng luôn quý vị nhá chủ nhân người ta đang độ ba màn hình quý vị nhá hai màn hình gối phía sau này để cho quý vị và các bạn ở cái hàng ghế thứ hai thứ ba này à, xem phim ca nhạc giải trí cho những chuyến hành trình đi xa bớt mỏi mệt bớt căng thẳng quý vị nhá đấy cái bậc lên xuống này cũng sáng trưng luôn quý vị nhá đấy rất là đẹp luôn cho một chiếc xe và bây giờ tôi chuyển máy quay sang phía bên lái Đây Chúng ta thấy rằng cái hàng ghế thứ nhất đây Cái vô lăng của nó đây Còn sần nguyên như mới luôn Mặt táp lô đây Đấy Gương kính chỉnh điện hai cầu quý vị nhá Đây cái mặt tắp đi cửa của nó đây Phía trước đây Còn vàng ngươm luôn Sần sùi luôn quý vị nhá Không bị mòn mờ một chút nào cả Đấy, Và các cái phím bấm lên xuống kính đây Còn rõ ràng luôn Đấy phần nhựa phía dưới này như vậy cũng còn sáng trưng luôn quý vị nhá đấy. kể cả cái bậc lên xuống này đây ghế là ghế chỉnh điện luôn quý vị nhá đấy keo chỉ của cánh trước bên à, lái đây quý vị đấy. không mất một phân các con ốc này cũng chưa một lần chạm kể cả cái phần phía dưới này đây không có dấu hiệu gì của sự mòn mục đây cái chốt cửa đây tem của nhà sản xuất đây và các con ốc này đây chưa một lần mở chưa một lần động chạm cửa lên mở lết quý vị nhá đấy đây, cái hàng ghế thứ hai đây Đấy, ba màn hình giải trí cho quý khách hàng cái tắp bi cửa đây nhựa của nó đây quý vị còn sáng trưng như mới tinh luôn chúng ta đi chiếc xe này thì nhìn rất là sang trọng luôn quý vị dáng ông chủ luôn quý vị đừng có chần chừ hãy nhanh tay nhấc máy các cái chốt cửa đây quý vị còn mới tinh như thế này cơ mà đấy keo chỉ của nó đây đầy đạn luôn các con ốc này chưa một lần mở tem của nhà sản xuất đây đấy rất là hợp lý luôn đấy và đến cái cốp sau đây quý vị <coughs> cốp sau đây hai cái phía bên hông đây đấy, chúng ta thấy rằng là keo chỉ đây các con ốc này chưa một lần mở quý vị nhá đấy chưa một lần mở luôn đinh tán của nhà sản xuất vẫn còn nguyên luôn đấy keo chỉ của nó đây quý vị đấy các con ốc này chưa một lần mở quý vị nhá đinh tán của nhà sản xuất đây đấy đây, các lỗ bấm đây vẫn còn tròn xe đây đấy các keo chỉ của nó vẫn đầy đạn luôn quý vị nhá <coughs> đấy đấy rất là đẹp rồi và bây giờ thì à, chủ nhân người ta đã độ ờ, loa super bass rồi là hệ thống âm thanh giải trí nghe như là vũ trường luôn quý vị và bây giờ xin phép quý khách hàng tôi đi vào cái linh hồn của chiếc xe này đó chính là phần động cơ nhưng mà trước khi đi vào phần động cơ thì tôi xin phép quý khách hàng được nổ máy đây và chúng ta thấy rằng là đồng hồ tua máy của nó nó chỉ nằm trong khoảng từ 800 vòng trên một phút một lúc đặt quá chuẩn cho một chiếc xe luôn quý vị nhé đây cái mặt vô lăng của nó đây còn sần sùi như mới luôn biểu tượng đây và vô lăng là vô lăng tích hợp quý vị nhá màn hình giải trí rồi là hai cầu đầy đủ hết quý vị nhá tì tay đây chúng ta nhìn vào cái tay phanh này chúng ta biết đi thay đấy đi nhiều rồi quý vị nhá đấy tắp đi cửa kia còn sáng trưng như mới luôn đấy hai túi khí cho hàng ghế phía trước quý vị nhá đấy và bây giờ thì tôi đi vào cái khoang máy đấy máy đang nổ quý vị nhá đấy đây này chúng ta thấy là còn zin từ con ốc này sơn dấu của nhà sản xuất vẫn còn nguyên bản luôn này đây đấy sơn dấu của nhà sản xuất vẫn còn nguyên bản luôn này đây và chúng ta nhìn thấy con ốc to to phía kia tôi zoom lên để quý vị và các bạn theo dõi nhá đây đấy là con ốc chân máy quý vị nhá đấy chưa động chạm cờ lên bỏ lết chưa một lần phải hạ đất để sửa chữa gì đâu quý vị đấy máy thì êm du luôn quý vị nhá và khô rong luôn nhá mặt máy vẫn còn zin luôn quý vị nhá đấy rất là đẹp luôn quý vị đây tem của nhà sản xuất đây đấy, còn nguyên zin luôn quý vị đấy máy thì sáng choang luôn không có động chạm một con ốc nào quý vị nhá đấy đây này ốc mặt máy đây quý vị này đấy còn chưa phải động chạm cờ lê mỏ lết đâu quý vị này đấy các con ốc mặt máy đây quý vị các ta nhìn thấy chưa chưa một lần động chạm cờ lê mỏ lết đâu đấy, zin từ con ốc một luôn đấy, chúng ta thấy chưa và máy rất là khô ráo nhá đang nổ quý vị nhá đây cái rằng phía trước của nó đây quý vị Đấy, các lỗ bấm đây vẫn còn tròn xoe luôn đây đấy đinh tán đây đấy hai bên tai đây tem của nhà sản xuất đây keo chỉ của nó đây quý vị nhá không có mất một phân nào đâu quý vị hơi ngược sáng một tí cho nên quý vị và các bạn cố gắng theo dõi đây các lỗ bấm tròn xoe đây quý vị keo chỉ đây đấy lỗ bấm đây tem của nhà sản xuất đây đấy các lỗ bấm đây tròn xoe đinh tán đây quý vị đấy đinh tán đây của nhà sản xuất đây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 đấy hộp số tự động hai cầu tắp đi cửa đây còn sáng trưng luôn nội thất là nội thất vân gỗ luôn keo chỉ đây quý vị không mất một phân nào quý vị nhá đấy kể cả cái phần phía dưới này đây các cái chốt cửa đây các con ốc này đây đấy cái cửa sau bên phụ đây quý vị đấy cũng còn sáng choang luôn quý vị nhá đấy và keo chỉ của nó đây cũng không mất một phân nào cả tem của nhà sản xuất các con ốc này chưa một lần mở quý vị nhá Đấy. Hàng ghế thứ hai đây, ba màn hình giải trí luôn quý vị nhá. Rất là chuẩn luôn. Đây. Đẹp chưa? Tabi cửa đây. Sần nguyên sáng trưng như mới chưa? Đấy, keo chỉ của nó đây. Không có mỗi một phân keo sợi chỉ, máy đang nổ quý vị nhá, đứng gần còn không nghe, ghế là ghế điện nha quý vị nhá. Đấy ta được ốp một cái